Chào mừng quý khán giả đến với podcast Đời rất đẹp. Chương trình được thực hiện bởi Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Năng lực Người Khuyết tật DID Việt Nam. Chào mừng quý khán giả đã quay trở lại với tập phát sóng thứ ba của chuỗi podcast Đời rất đẹp. Và hôm nay là một ngày rất đặc biệt, ngày lễ tình yêu 14 tháng 2. Và trong tình yêu chúng ta cũng sẽ gặp rất nhiều à, những cái vấn đề, đặc biệt là đối với người khuyết tật. Tại Việt Nam hiện tại theo thống kê có khoảng 13,5% dân số là người khuyết tật ở đâu đó là chiếm khoảng 12 triệu người theo một khảo sát định tính của trung tâm sáng kiến sức khỏe và dân số ở 100 người khuyết tật thì đa phần họ gặp những cái rào cản khi mà họ tìm đến tình yêu liên quan đến gia đình những rào cản về gia đình xã hội và từ chính bản thân của người khuyết tật và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bạn để chúng ta có thể trò chuyện với nhau để tìm hiểu xem là những cái rào cản cũng như những cái niềm hạnh phúc khi mà tình yêu đến đối với những cái tập như thế nào rất vui được ờ, trò chuyện với khán giả trong chương trình ờ, podcast đời rất đẹp trong chương trình hôm nay chào anh Tùng À, chào Hảo, thì hôm nay rất là vui khi được uh, trò chuyện với Hảo uh, liên quan đến vấn đề về tình yêu à, Con biết là, được biết là Hảo hiện tại bây giờ đã có một con này, một vợ đúng không? Dạ. à, không biết là trong cái quá trình mà mình à, đi đến tình yêu thì à, có thể chia sẻ một chút xíu là đã gặp những cái rào cản những cái khó khăn như thế nào có liên quan đến à, xã hội à, đến à, gia đình hay là chính bản thân người à, khuyết tật thì đâu chính là cái nguyên nhân chính tạo nên cái cản trở trong cái tình yêu của người khuyết tật yeah. Dạ. à, nói đến tình yêu của người khuyết tật thì thường là sẽ có ba cái yếu tố chính yếu tố đầu tiên là về chính cho bản thân của người khuyết tật là cái yếu tố đó là dường như là yếu tố quyết định còn lại là về gia đình về gia đình mà đặc biệt là gia đình của đối phương gia đình đối phương là luôn luôn là phản đối còn lại là về xã hội thì ờ, về xã hội thì đây thật ra thì ờ, ờ, nếu mà người nào mà mà mà, mà tiếp xúc gì với xã hội thì cái vấn đề đó là bình thường nó, nó không có cản trở đến thì nhiều lắm đâu nhưng mà hai cái yếu tố là yếu tố bản thân của người khuyết tật và cái yếu tố mà gia đình của cái đối phương đó, nó rất quan trọng còn yếu tố xã hội đó, thường đó là nó sẽ tác động vào cái yếu tố thứ nhất là nó tác động vào cái sự tự ti của người khuyết tật ừ. ừ. có thể chia sẻ một chút xíu cụ thể hơn là từ bản thân cái tự ti của mình đó, thì nó đã tạo nên cái rào cản đối với mình như thế nào tức là chia sẻ một cái cụ thể là khi mình quen bạn gái và bây giờ là trở thành vợ của mình rồi à, thì thật ra lúc đầu tiên đó là em cũng tự ti lắm không không không không có nghĩ là mình sẽ kết hôn sẽ sẽ sẽ có gia đình đâu ừ. mình nghĩ mình học xong rồi mình đi làm rồi xong mình nuôi được bản thân rồi, rồi mình nuôi được ba mẹ mình được rồi ừ. thì à, thì thì một cái cơ duyên á, là tham gia cái cái um, dự án học bổng người bạn đồng hành của DRD á, thì đi đến đây thì cái cái cái cái người đầu tiên mà nó là ấn tượng nhất luôn á là chị Hiếu ừ. à, thấy chị Hiếu ờ, cũng thích tật hàng nhưng mình cũng còn sẽ ra như mình mà chỉ yếu rất là lạc quan thì chỉ hiếu có chồng rồi có con rất là nói chung là mình thấy ngưỡng mộ đó thấy ngưỡng mộ rồi xong rồi cái trong quá trình sinh hoạt trong nhóm học bổng thì mình gặp rất là nhiều người khác cũng người khuyết tật có chồng người có vợ có con bình thường ừ. lúc đầu là mình nghĩ tại sao không phải là mình <laughs> lúc đó là bắt đầu có cái sự thay đổi ừ. nó có cái sự thay đổi là bắt đầu là mình cho phép mình là được được được phép tìm hiểu được phép mở rộng mối quan hệ nhiều hơn thì cơ duyên đó là quen với, với, với lúc đó là bạn gái đó quen với bạn gái thì à, thì thì nói chung là khi mà quá trình quen đó thì hảo với với cái, cái, cái người bạn gái đó thì cũng không không không có nói chung là không không có có, có nhìn những cái vẻ bề ngoài hay là không có cái gì đó là nó khó khăn cả thì mình thấy nó như là toàn là màu hồng vậy đó ừ. bắt đầu thì đến lúc mà suy nghĩ nghiêm túc rồi đó, thì à, lúc đó là bạn ấy mới nói là chúng ta cần cho gia đình biết không không thể không thể cứ cứ giấu giếm như mãi cái câu mà lúc đó là cần phải cho gia đình biết thì bắt đầu sống gió đó đó đó, đó, đó. là lúc đó bắt đầu nó dao động rồi đó chung là, là bắt đầu là, trong đầu trong đầu em suy nghĩ tất cả các kiểu tất cả các câu hỏi tất cả các muốn xảy ra để đối phó để đối phó ta để đối phó thì um, thì bắt đầu là em suy nghĩ một thời gian cũng khá dài xong rồi quyết định mới nói là anh chưa sẵn sàng ừ. à, tình cho anh thời gian anh chưa sẵn sàng bây giờ thì xong rồi mình thấy cũng buồn nhưng mà về những cái thời gian là xong rồi là, là lúc đó là em cảm thấy là nó như là cái gì đó nó mình không thể qua được ừ. là sau này em tìm cách em, em tìm cách cắt đứt liên lạc luôn không không không, không liên lạc nữa tại vì à, mình xem trên mạng mình thấy đa số là những người mà ngay cả những cái đoạn phim trên mạng là những người khuyết tật khi à, ra mắt với, với gia đình bạn gái đều không có kết quả tốt à. thì thì lúc đó cũng có tâm sự với chị Hiếu rồi cũng chị Hiếu là làm ở bên À, mảng sống độc lập là chuyên về bên là tham vấn đồng cảnh đó thì cũng, cũng lợi những nhà chị yếu tham vấn đồng cảnh này kia rồi thì chị cũng nói cũng nói là chị yếu cũng cũng cũng cũng có cái đồ cản gì lúc trước cũng gia đình mà ngay cả gia đình chính gia đình của của người chúng ta cũng phản đối luôn tại sao sau này con mình sẽ ổn tức là cái rào cản gia đình mà đối với tình yêu của người khuyết nó không chỉ đến là từ gia đình của cái người yêu của mình mà nó còn là chính gia đình chính gia đình khuyết tật luôn tức là nếu mà đối với nữ thì họ sợ là à, con họ sẽ bị lợi dụng giống họ đúng không à, rồi vậy thì à, mất bao lâu để mà mình có thể mình quyết định là à, bây giờ mình phải bắt buộc mình phải gặp gia đình của bạn gái mình và cái điều gì nó hô thúc em làm điều đó dạ thì à, chắc cũng khoảng à, hơn một năm á à, thì hơn một năm rồi sau đó thì à, à, không không biết làm sao hai đứa lại lại lại lại tìm cách liên lạc với nhau tiếp ờ, rồi, rồi, ờ, liên lạc với nhau rồi xong rồi ờ, lại quyết định là à, không không phải chứng trách trách nhiệm mà người quyết định là thôi em về em nói với, với nói với, với bạn gái em về em nói với gia đình em trước đi <laughs> rồi sau đó sau đó rồi à, anh anh sẽ đến anh, anh gặp trực tiếp thì khi mà bạn gái về nói với, với, với gia đình thì là dùng dữ liệu hoàn toàn hoàn toàn tất cả những thành viên gia đình đều không nói hết ừ. chỉ duy nhất một người thôi một người mà mà em nhớ tới giờ luôn là em vợ em vợ thì nó nó, nó ủng hộ mà nó thích nó lại thích em nè nên nó ủng hộ nhưng mà bây giờ nó mất rồi ừ. à, thì à, chỉ một người là ủng hộ còn lại là tất cả là phản đối hết thì cũng một cái lý do chung đó là sợ sẽ khổ ừ. thì nói chung là hai đứa lúc đó buồn như lắm đặc biệt là bạn gái rất là buồn luôn thì mà một, một, một, một thời gian rồi cũng kéo dài thì một thời gian nữa là bạn gái lúc đó là đang làm giảng viên của một trường đại học thì bạn gái mới quyết định là bỏ bỏ tất cả là đi đi đi đi đi với em luôn à, tức là cái lúc mà em về em ra mắt gia đình thì lúc đó cũng lo lắng sợ sệt nhưng mà có một người à, ủng hộ thì cái đó cũng cho em cái động lực nhưng mà cái động lực lớn hơn nữa chính là bạn gái quyết định là đi theo em luôn em rất nghĩ là trong cái lúc đó là tình yêu của em đủ lớn để em có thể bảo vệ hay là tình yêu em nghĩ rằng là tình yêu của hai người đủ lớn để có thể vượt qua được những cái rào cản như thế dạ à, thì đúng đúng như anh nói là đó là một cái động lực rất là lớn luôn tại vì à, bạn ấy đã bỏ tất cả rồi để đi theo mình rồi thì mình cũng không còn cái lý do gì để mình đi theo cái hướng khác được ừ. đó, giống như là một cái đã đã đã quyết định đã có cái đích sẵn rồi mình chỉ có gì mà mình làm sao để mình đi đến được cái đích đó thôi thì em nhớ là có một cái à, vị tướng nào đó khi mà kéo quân mà đi đánh ấy, thì à, đi đi đi qua cái trận địa thì thay vì đó là ta phải uh, chuẩn bị thuyền chuẩn bị gì để để rút lui đúng không thì ổng khi mà lên được tới bờ để sắp mà sắp lá cài với giặc là ổng cho lính đốt hết sắp, sắp những cái thuyền của ổng luôn như vậy thì uh, nhưng mà lại đánh hắn thì người ta hỏi tại sao phải làm như vậy em nói thì nó đâu có đường nào nó lui đâu thì bắt buộc nó phải đánh nó không đánh nó chết nên là thì cái trường hợp của em cũng vậy nên là không có đường lui tại em bạn đấy đã bỏ tất cả mọi thứ để đi theo mình rồi thì mình không không có đường lui nữa nên là đi tới luôn đi tới luôn <laughs> em sẽ cố gắng em cố gắng thì thật ra là cũng không không để chứng minh cái gì cả tuy nhiên thì à, nó qua cái cái đó thì em thấy được một điều là tình yêu nó cũng không phải nó chỉ xuất phát từ chính bản thân của người khuyết tật mà chính cái đối phương nữa cái đối phương nếu mà cái đối phương mà mà mà mà, mà đã chấp nhận bỏ tất cả như, như vậy để đi theo mình rồi thì người khuyết tật cũng không không không không cần phải mặc cảm từ ti đâu cứ cố gắng lên rồi cả cố gắng nó thì lúc đó em bắt đầu là em quăng CV từ lưa luôn em quăng em chưa có tính tốt nghiệp nữa mà em quăng CV từ lưa cho đến em xin việc làm thì ừ. để em trước tiên là để làm ra được tiền để nuôi nuôi vợ đã thì đó tại vì lúc đó thì vợ đang đang dạy đại học nhưng mà vợ bỏ luôn ừ. xem như một người thất nghiệp luôn rồi là là trách nhiệm ở đâu phải trên giai của em đi làm để kiếm tiền để để nuôi gia đình thì lúc đó là em được biết là là, là phản đối ở bên bên vợ phản đối nhiều lắm nhiều phản đối thì à, thật ra em cũng không, không, không nghĩ là mình sẽ làm cái gì đó để mình mình chứng minh cái này cái kia nhưng mà cứ cố gắng cứ làm tại mình mình cứ làm rồi mình đi làm kiếm tiền để mình nuôi cho gia đình của mình là cái đó là cái mục tiêu mục tiêu đầu tiên luôn cái lúc mà ngày lúc đầu đi theo em nghĩ thì cái nguyên nhân sâu xa để mà gia đình thường hay cản trở một người không biết tật hay thậm chí là một người khuyết tật họ đi đến tình yêu cái nguyên nhân sâu xa của từ gia đình là gì à, em không nghĩ em không nghĩ mà bạn Ờ, bạn gái của em bây giờ là vợ là bạn gái là nói nói luôn là là gia đình nó nói như thế này nè là có những cái ví dụ như là nó đi không được nó làm không được thì sau này lại là tất cả mọi việc trong gia đình là con này làm hết nên con khổ cái thứ nhất cái thứ hai nữa là chưa chắc điều nó đã đã có thể nuôi sống được bản thân nữa rồi làm sao mà nuôi sống được gia đình người sau này có con có cái thì làm sao mình làm sao mà nuôi được mấy đứa con rồi thêm một cái điều nữa mà cái điều này cái điều này chắc là là là, là cũng tất có người mà đến là à, bên này vợ nói là nó cứ tập nó không có quen được những người này hết đó nên nó ghen vậy lắm <laughs> nên là sau này lại là nó quản lý cực kỳ luôn nó đi đi con đi ra ngoài đường cái lúc nào là quản lý lúc đó dạ. nó ghen dữ lắm ừ. đấy thì thì, thì, thì, thì em tổng hợp lại tất cả những cái lý do đó em thấy nó cũng có lý tuy nhiên cái lý do cuối cùng á, thì em sẽ cố gắng em tiết chế lại đừng có ghen như lời nói tức là trong cái chia sẻ của em là dường như là người ta không tin đến cái năng lực của yeah. Dạ. cái người khuyết tật thế lại dạ. thường là người ta sẽ nghĩ đến là khi mà yêu nhau thì nó sẽ có một cái chuẩn là ví dụ như bây giờ là yêu nhau là phải đi nắm tay nhau nè à, em dùng xe lăn thì làm sao nắm tay người khác đúng không hai cái hai cái hai cái tay của mình là phải đang xe rồi yeah. Dạ. rồi à, yêu nhau là phải à, như thế này thế kia nó hay phải đúng chuẩn à, và thường là những người khuyết tật và mà mình à, hay tiếp xúc đó, cũng hay vi phạm người ta thường hay đem cái chuẩn à, trong tình yêu giữa cái cặp mà gọi là à, mình không thích sử dụng từ này nhưng mà bắt buộc phải sử dụng nó trong trường hợp này là một cặp đôi yêu nhau bình thường và một cặp đôi là cái người khuyết tật thì à, phải đi ăn uống à, người nam phải bảo vệ người nữ chẳng hạn như vậy đúng không nó thành cái chuẩn như vậy chính những cái đó nó cũng sẽ làm cái rào cản à, khi mà mình bắt đầu mình đi đến một cái mối quan hệ và đặc biệt là liên quan đến cái năng lực người ta không có nghĩ rằng cái người khuyết tật này sẽ có cái năng lực để bảo vệ à, vợ con chăm sóc vợ con rồi à, thậm chí là à, năng lực sinh con nữa đúng không dạ. Ừ. quý vị thân mến qua phần chia sẻ của bà Nguyễn Minh Hảo thì chúng ta thấy rằng là khi nói đến tình yêu chúng ta chỉ nói đến vẻ đẹp của tình yêu và chúng ta không cần phải phân biệt đó là tình yêu của người khuyết tật hay là người không khuyết tật hay là nhấn mạnh đến bất cứ một đối tượng nào khi chúng ta đề cập đến vẻ đẹp của tình yêu và khi mà chúng ta bình thường hóa mọi thứ ngay cả trong tình yêu của người khuyết tật thì chúng ta sẽ thấy rằng đời rất đẹp phần trò chuyện vừa rồi với bạn Nguyễn Minh Hảo về chủ đề tình yêu nhân dịp Valentine ngày lễ tình yêu 14 tháng 2 cũng đã khép lại tập 3 của series podcast đời rất đẹp Xin chúc quý vị có một ngày lễ tình yêu thật trọn vẹn và thật hạnh phúc bên người yêu của mình, bên những người mà bạn thật sự thương mến. Và hẹn gặp lại quý vị trong chuỗi chương trình lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Cùng đi đi kể những câu chuyện đời rất đẹp.